Ví dụ số 1, thể tích của khối có 4 mặt tam giác cân bằng nhau và 5 mặt hình chữ nhật với kích thước như hình vẽ. Đó. Đây, bài toán cho cái khối hộp như này. Một khối như này. Ví dụ số 1, thể tích của khối có 4 mặt tam giác cân bằng nhau và 5 mặt là hình chữ nhật với kích thước được cho như hình vẽ đó khối này ở dưới đó là khối hộp chữ nhật ở phần trên đó là khối chóp đấy đấy là hình vuông đấy, để tính thể tích của khối thì ta sẽ tính tổng thể tích của hai khối khối dưới là bằng v của hình hộp chữ nhật bằng khối hộp chữ nhật hộp chữ nhật nhé hộp chữ nhật cộng với v hai là v của của chóp rồi. Từ đó tìm được V này. V của khối hộp chữ nhật thì ta có ba kích thước rồi. Dài, nhân rộng, nhân cao đúng không? Bằng 6 này, nhân 6 và cao bằng 3. Cộng V của khối chóp. V của khối chóp sẽ bằng 1 phần 3 dưới đáy nhân chiều cao. Đáy là hình vuông vì có cạnh này bằng 6, cái này cũng bằng 6. Như vậy bằng 6 nhân 6. Đây là diện tích của đáy chiều cao bài toán cho bằng 6. Đó. 6 6 3 6 36 nhân 3 108 mà chỗ này 72 108 cộng 72 bằng 180 mét khối. Như vậy ở ví dụ số 1 chúng ta sẽ chọn đáp án A.